theo kiểu của miền Tây nha mà mình uống chung với lại à, à, sữa gạo lứt mình mời mọi người ăn cùng với mình nha thì mình có làm thêm đồ ăn cho con trai của mình làm cho Peter đó thì cũng là quả bí non nhưng mà là mình hấp cùng với lại cà rốt và bông súp lơ trắng hấp trắng miệng là à, quýt của úc nha mình mời mọi người ăn cùng với hai mẹ con mình nha Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha thì hôm nay hai mẹ con mình sẽ ăn cơm à, cơm thì mình chỉ nấu có hai món thôi là à, cá kho và rau củ xào nha thì đặc biệt hôm nay mình có cái quả bí non đó mọi người quả bí non xào với lại thịt bò quả bí non xào với thịt bò thì quả bí non là nó như này này mọi người đó đây là lần đầu tiên mình ăn mình ăn cái quả bí non này luôn thì hôm nay mình xào để ăn thử xem nó như thế nào còn đây là đồ ăn của Peter Peter cũng ăn uh, à, bí non luôn mà bí non hấp nha mọi người rồi um, cái này là bông súp lơ hấp nè à, tráng miệng là quýt và cơm rong biển cá kho nha mọi người đó của con nè rồi con mời cô chú ăn cùng với con nha rồi chụp tấm hình này Peter mình bây giờ mình chụp tấm hình thumbnail nha mọi người Peter Mình mời mọi người nha Trước khi ăn thì mình à, uống một miếng nước Cái này là sữa gạo lứt các mọi người Bây giờ mình à, sẽ ăn thử quả bí non xào với thịt bò trước nha mọi người để mình coi xem là cái vị của nó sẽ như thế nào nha à mình quên lấy nước mắm rồi à, mình sẽ chấm cùng với lại nước mắm nha mọi người nước mắm ờ, tỏi ớt ơ nước mắm tỏi ơ nước mắm ớt thôi mình không có giả tỏi vì mình không có nhiều thời gian đó mọi người Hả? rồi bây giờ mình sẽ mời mọi người ăn một miếng quả bí non um, xào thịt bò nha mọi người ơi mình sẽ chấm với lại à, nước mắm ớt đó mình mời mọi người nha vị của nó khá là thơm mọi người thơm mùi bí mà mùi của nó tươi á non non á giòn nữa ngon ghé mọi người tìm mình ăn luôn tờ mời cô chú chưa mà ăn ngon vậy mình sẽ lựa quả bí nào non mà nhỏ để cho Peter ăn rồi cá này là cá nục kho nha mọi người rồi mình có xào thêm cả bông súp lơ xanh và súp lơ trắng và bông thiên lý tại là bông không mọi người ơi hôm nay là bông xào bông xào thịt bò giờ mình sẽ ăn tới tiếp ờ, một bông cải đi không súp lơ súp lơ trắng mời mọi người nha mình xào không có chín quá mọi người này là cũng là giòn lắm mình rửa một miếng nước mắm lên cơm ăn bây giờ mình ăn cơm nha cái bông ờ, cái cái cái cái cái quả bí non này nè mọi người tức là mình đi chợ xong mình thấy người ta bán mình hỏi chú là chú ơi chú cái, cái quả này là quả gì chú kêu là quả bí non làm gì được thì chú kêu mang về xào cái mua về mình xào ăn thử luôn thơm nè bữa nay Peter nói được từ mâm mâm mâm mâm nữa mọi người này nó mâm mâm cả ngày luôn mẹ nheo cũng ra mâm mâm mâm ra mẹ nheo với mình ừ mình rất là thích ăn cơm với lại cá kho mọi người ạ Peter cũng vậy nha mình lấy một chén cơm ra mình nghiền nát ra xong rồi mình chan nước cá cá cá kho á ra kho này mình cũng không nêm gì luôn mình nấu rất là nhạt không nêm gì hết trơn nha xong rồi mình à, mình nếu mà mình ăn ấy mình sẽ lấy chén một nước một cái chén nước mắm riêng mình rửa lên mình ăn sau còn Peter là Peter ăn um, à, cá kho luôn nấu vậy cho tiện lắm chồng mình ăn chồng mình cũng ăn nhạt luôn <coughs> chồng mình cũng không có ăn à, ăn mặn mình nêm nhạt mình không nêm gì hết chồng mà vẫn thích ăn hơn tại vì cái mùi của nó sẽ mùi cá nó sẽ đậm hơn mùi rau củ sẽ đậm hơn còn rau xào này mình có nêm nha Peter có vẻ thích ăn quả bí non đó mọi người cá kho với lại um, chấm mắm ớt này mọi người nhìn rất là hấp dẫn luôn bò xào mọi người cá kho là ăn cơm rất là cuốn luôn mọi người ăn cháy cơm luôn ăn tốn cơm chứ mình quên <laughs> mà ăn cơm cá kho á đặc biệt là mình đi ăn cay mọi người mình thường mình thích ăn cay xong rồi cái cay á cái the á mình uống miếng nước vô phê á này ngon mọi người có một cái bông ở trên à, trên đầu nữa bông bí á bùi bùi thơm thơm giòn giòn trong như nước mắm mặn mặn mình không biết là mình có ăn hết ừ, cái dĩa này không nữa tại vì mình lấy cũng hơi nhiều đồ xào á một chén cơm ừ quả biến nó ngon lắm ừ. nếu mai mốt mình thấy mình thấy chú bán nữa mình sẽ mua tại vì mình mình thấy không có ai bán hết ít người bán mọi người bí này là bí đỏ mọi người nha hai cái cọng hả vừa ăn vừa nói mông mông <laughs> luyện tập sau tuần này mình sẽ dạy cho nó nói, nói từ đát <coughs> dạy cho Peter nó từ lát nha từ lát nó hơi khó hơn đón mọi người ông sẽ ăn càng nhiều với mọi người ừ. ngon Peter ăn đi Peter Peter ăn đi Peter cưới với của mẹ nhá Mẹ cũng đang ăn nè tay quá mọi người ơi có vẻ ăn chán thôi mọi người không ăn món súp lơ trắng luôn bây giờ anh không ăn miếng súp lơ trắng để mình kêu anh ăn <clears throat> chồng mình mới đi làm về mọi người nên là lên ờ, lên phòng nghỉ ngơi rồi cũng hơi mệt đó đi làm về cũng hơi mệt đó nên là bây giờ mình mình ít um, kêu chồng mình làm video chung lắm mình với lại Peter quay là được rồi nhiều khi chồng mình cũng không có tâm trạng quay video nữa nên thôi mình tự quay nhanh gọn lẹ không phải phụ thuộc ai hết trơn không biết tao ha ăn cá nè con ăn cá nè nhiều khi mình phải bóc lên như vậy mọi người để kêu ăn ăn Mm-hmm. cá kho mọi người ơi cay ngon quá phê luôn đó. cơm với cá kho là hết sảy luôn mời mọi người nha quýt này là quýt úc quá mọi người mình mua bá xanh á Peter thích ăn lắm luôn nó hơi chua nhưng nó không có ngọt đâu nhưng mà Peter thích ăn nhìn cái màu rất là đẹp luôn mọi người là màu cam luôn á cái camera này mình mới quay mọi người nên là nhiều khi mình không biết là cái nào nó cái màn hình nó cũng hơi nhỏ mình không biết khi nào là nó zoom ý là nó làm mờ á làm mờ cái gì và nó làm lên nét cái gì mình sợ là Peter đang bị à, làm mờ nè Peter là nhân vật chính mà bị làm mờ uổng trong mọi người coi bên trong một quả bí non nha quả này là con nó cũng to đấy đó. <clears throat> đó là bí đỏ mọi người không biết mọi người có thấy được không đó, đó. <clears throat> lên nét đi con mình không biết biết lên nét được chưa nữa khó nhìn quá tới đang bị sổ mũi mà thì mình cũng ăn xong rồi mọi người video mình cũng dài rồi á nên là mình uh, xin uh, kết thúc video tại đây nha mọi người thấy thích video của mình hãy cho mình một đăng ký một like một share ủng hộ video mình nhiều hơn nha mọi người nha để mình có động lực ra video thường xuyên hơn bye bye mọi người đi con Peter bye bye cô chú nha bye bye cô chú